Gửi mẹ thiên nhiên con đã sai sai thật rồi Bầu trời mẹ trong xanh nhưng giờ sao toàn là bụi Mẹ cho con trái cây, mẹ cho con nước ăn Mẹ nuôi con lớn lên mà con chẳng nhớ ơn Ngày ngày con vẫn mang đồ ăn dư thừa này Hộp đựng toàn băng giấy con lại mang ra bừa bay Chặt dương từng cánh tay, mẹ đau con có hay đạn bay ở bốn phương lòng u sao thấy thương thương cho con mình một bầu trời lại gánh nhau bao nhiêu năm rồi mà còn nhiều là thương đau mẹ buồn mình thấu chăng mẹ buồn giận đứa con đại dịch vừa đến đây là mẹ giận mình có hay con sai sai rồi mẹ đừng giận mẹ yêu giờ thật chơi vơi ngồi lại và nghĩ suy hành động lời nói sao từ giờ mình đổi thay rồi mọi chuyện sẽ tốt ngay còn thương bác sĩ điều dưỡng và chị lao công suốt từ tết đến giờ trực ở bệnh viện chẳng mông lung còn lại thương anh bộ đội lui rừng sâu lập lán chạy ăn bờ ngủ bụi chịu rét khổ nhưng lòng thì chẳng trông gai còn thương bà con sơn lôi bị cô lập và cách ly hơn 20 ngày trời để virus chẳng thể lan đi Con thương bánh mì Việt Nam Trong cơn dịch gồng mình chịu đựng thương Cả người lãnh đạo cán bộ tóc bạc đầu ngày đêm lo âu Việt Nam ơi mình bên nhau Mình thương nhau Mình lo toan khẩu trang y tế có ta chia cùng nhau Mì tôm khốn khó ta ăn cùng nhau Để đồng bào gian dịch bệnh để đàn em thâu thêm niềm vui đi học hành sẻ chia nhau bát canh tình anh vẫn có em cùng nhau ta sẽ chia rồi mọi chuyện cũng sẽ qua bầu ơi thương lấy bi cùng thương lấy bi cùng bầu hơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng tôi yêu việt nam